số dư khả dụng của tài khoản tự động hiển thị bên cạnh số tài khoản. Có hai cách để nhập thông tin người thụ hưởng. Cách 1. Nhấn vào biểu tượng tích xanh, chọn một người thụ hưởng từ danh sách, mẫu giao dịch đã lưu. Các thông tin về người thụ hưởng, thông tin giao dịch tự động được cập nhật. Cách 2. Nhập thủ công. Nhập số tài khoản, ngân hàng người thụ hưởng. Nhập chi tiết giao dịch, nhập số tiền giao dịch cần chuyển, nhập nội dung giao dịch, Nội dung này sẽ hiển thị trên sao kê của tài khoản người nhận và sao kê ngân hàng của quý khách. Nhập thời gian chuyển và hình thức thu phí. Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút Chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Nếu quý khách cần thay đổi thông tin giao dịch, nhấn nút Quay lại để trở về màn hình trước đó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 nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt, ra soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeyPass Vietinbank OTP. Chọn hiện mật khẩu nếu quý khách muốn xem mật khẩu KeyPass Vietinbank OTP đã nhập. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 3. Hoàn thành, thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Nhấn nút quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt